Mời cô chia sẻ với cô Thanh Nga À, trước khi à, nói tới cái chuyện của à, chị Thanh Nga thì à, tôi cũng xin nói với quý khán giả với các em các cháu điều này có nhiều các em các cháu như quý khán giả có điện tới tôi biểu tôi kể người này người kia người nọ nhưng sự thật là có những người tôi không có đi chung chứ không phải nghệ sĩ là ai mình cũng biết hết không phải vậy những người mình không đi chung thì mình không biết với à, với lại ví dụ như có đi chung đi nữa thì có xảy ra sự cố mà sự cố đó phải là có diệu hiền có mặt ở trong cái đó thì mới kể được à, thì chính coi như là mắt thấy tai nghe thì mới kể lại cho quý vị nghe được chứ tôi không thích cái mà nghe người kia nói người nọ nói chuyện đi chuyện lại nó không được những chuyện tôi kể hoàn toàn là sự thật và có tôi ở trong đó tôi là người trong cuộc à, vì lẽ đó cho nên chứ không phải là ai mình cũng kể được nhưng xảy ra sự cố mà phải là sự cố vui kìa mới kể được chứ sự cố không vui không đẹp thì cũng không thể nào kể cho quý vị nghe được quý vị nên thông cảm cho diệu hiền nha là điều đó giờ tôi xin kể à, về chị thanh nga hồi đó thì tôi chị thanh nga hát cái rạp mà nguyễn văn hảo sau này sửa lại gì tôi không biết là mỗi một lần hồi đó nó có à, giấy như thế này hạng nhất hạng nhì hạng ba rồi nó có một cái hạng cá kèo hạng cá kèo có nghĩa là đứng trong được ngồi chỗ nào hết á thì má tôi chỉ để dành được cái tiền mua cái hạng cá kèo thôi còn nếu tôi vô thì phải tốn tiền cửa nó ra tôi chung lỗ không tôi chung lỗ tôi vô không nên tôi cứ xin má tôi đi hát hoài thì má tôi mới chỉ chị thanh nga má tôi bảo là hiền ơi là hiền nên phải chi mày đi hát mà mày hát được bằng phân nửa cái móng chân của con nhỏ đó thôi tao cũng lại gánh hát mà tao tao gửi mày đặng này không có mày phá không xóm làng đang ở đây nè chịu còn không nổi với mày mày vô gánh hát cái nát nào chịu nổi mày ừ, bà nói vậy rồi cái à, thì sau đó khi mà tôi xin đã đời thì tới cái lúc mà tôi đã đi hát tôi kể cho quý vị nghe rồi đó là tôi đi hát được á thì cũng một cái dịp mai là má bảy phùng há dạy bên thống nhất ra một tuần thì má bảy phùng há một tuần thì bác ba dân một tuần thì bác bảy nhiêu một tuần thì à, là cô kim cúc ông năm châu cái thành ra tôi được tôi với bạch Triết thì được học những cái khóa mà của ờ, má bảy chỉ đó những cái tuần lễ má bảy chỉ thì lần đó cái ờ, má bảy mới kêu tôi bị chị Thanh Nga hồi đó là học trò ruột của má bảy thành ra với lại chị chỉ hình như là chỉ không bằng lòng cho má là má bảy dạy ai hết á phải dạy một mình chỉ thôi còn trẻ mà thành ra cái tánh ưa ích kỷ là như thế đó thì à, cái thành thử là ma bảy muốn cho được lòng chị thanh nga à, để tôi khỏi có khỏi có phải buồn mỗi khi mà ma bảy chỉ tôi rồi có chị thanh nga đó rồi chị không đồng ý <laughs> rồi cái gì vụ chị không vui rồi sao ma bảy mới à, kêu chị thanh nga ra ngoài đó ngoài quán cơm nhà chủ nhà hàng chủ thanh thế đó cái ma bảy nói con mời ăn mặc đàng hoàng nha mặc áo dài cho lịch sự nha má bậy đợi con ở ngoài quán thanh thế con ra ngoài má má có chuyện cần nói với con thì tôi mới đi ra ngoài đó sáng mơ tôi đi ra đó tôi đi ra đó thì vô tôi gặp tôi thấy chị thanh nga ngồi kế má bảy cái tim tôi nó đập rồi <laughs> nhưng mà mình cũng rất mừng là ô mình được gặp được thần tượng của mình tôi chào chị tôi gật đầu tôi chào chị mà khoanh tay rồi thưa chị em mới tới thì chỉ nhìn tôi chỉ nhìn từ trên đầu cho tới móng chân tôi chị nói cũng đẹp chứ ha chị nói gì đó thế là chị mới kêu ngồi xuống đi cưng ngồi xuống đây ăn cái gì nè ngồi xuống đây ăn gì nghe nói em thích ăn canh chua lắm phải không uhm, chị nghe chị nghe à, má bảy nói em thích ăn canh chua nãy chị có kêu canh chua ngồi xuống đây ăn thì đó tôi ngồi xuống đó mà lâu lâu là tôi rình rình tôi nhìn chị cái ủa sao chị này ở ngoài chị nhỏ con quá mà chỉ lên sân khấu sao chị vừa quá chừng vẫn biết nữa hồi đó đâu đâu có dài cao như bây giờ đâu nó cao nhưng mà nó chỉ có cái gót nhọn đó nó cao chút thôi chứ nó không có cao mà trước luôn ừ, mà sau lên sân khấu đúng là tổ đại chị lên sân khấu thấy chỉ vừa người hết sức kìa đó là tôi được biết chị à, Thanh Nga trong cái chuyện đó rồi à, một lần nữa khi mà tôi sống chung với anh Hậu thì tôi cũng được anh Hậu dắt tôi qua thăm chị Nga lần nữa mà đang tới giờ chị sắp sửa hát qua chỉ chào chỉ thôi chứ còn cũng không có nói chuyện gì ngày hôm qua rất có nhiều người điện thoại tới tôi hỏi tôi chứ tại sao mà bao nhiêu cặp vợ chồng của nghệ sĩ á, chia tay nhau người ta có biết chút ít còn tôi với anh út hậu khi ở nhau thì người ta biết mà chia tay hồi nào người ta không hay người ta nói gì lý do gì vậy à, tiếc quá cái diệu hiền với út hậu rất là xứng đôi vừa lứa mà tại sao mà à, gãi đổ nửa chừng như thế đó thì đây tôi xin nói tự vì cái chuyện nó cũng của anh hậu với tôi thì cũng không có cái gì kể lại cho quý vị nghe cũng có khúc buồn khúc vui anh hậu là hiền nhất trong giới không phải là trong giới cải lương này không mà luôn cả ngoài đời đó út, út hậu là cái người đàn ông hiền nhất và đồng thời tôi nói đây cũng để cho các em các con các cháu mà nhỏ nhỏ đó sắp sửa mà có chồng đó là rút kinh nghiệm như hồi đó đó tôi với anh hậu hai đứa quen nhau là anh hậu theo tôi trước anh theo dữ lắm mà tôi thì còn con cái là tôi nặng gánh gia đình là tôi không có dám quen với ai hết á ảnh cứ theo tôi hoài mà tôi nói với ảnh là anh hậu à tôi còn phải nuôi cha nuôi mẹ nuôi anh chị tôi em út tôi đồ đông lắm gia đình tôi nghèo tôi không có chồng bây giờ được đâu anh đừng có theo tôi hoài tự vì anh theo tôi cái anh tôi cứ kiếm chuyện đánh tôi hoài là vì quý vị biết ví dụ thể à, chở tủ đồ tới một cái rạp đó thì trong vách tường đó luôn luôn nó có những cái cây cây mốc hoặc là những cây đinh mà người ta đóng đó để người ta máng đồ hay là cái gì đó rồi ta dọn đi người ta đâu có rút cái đinh đó ra thì tới đó thì mấy anh hậu đài mới là đem tủ mình để ngay đó thì nó có sẵn rồi sau đó cây đinh đó thì anh hậu anh ảnh vô anh thay đồ hát của ảnh thì anh máng bộ đồ ảnh lên cây đinh đó thì nó nó nó ngay chỗ gần cái tủ tôi mà cứ vậy hoài à anh hai tôi thấy anh hai tôi mới nó tại sao mày không có cái gì với nó sao nó máng đồ nó lựa chỗ nào nó không máng mà nó máng ngoài sau tủ mày hoài vậy trời ơi, cái đó cái tường đó của nhà nước mà đâu phải của tôi đâu ừ, mà như vậy đó mà tôi cứ bị đòn hoài gia đình tôi không bằng lòng mà nói thiệt quý vị hồi đó tôi cũng không thích cái hát tôi ở trong tôi tôi nói nữa tôi có lấy chồng đi nữa tôi cũng lấy ở ngoài cho tôi không lấy kép hát là vì có một cái hồi mà tôi mới đi hát đó tôi lại ở ngay cái chỗ cái hai cái cái bố của hai anh chị đó hai vợ chồng anh chị đó mà mà ông chồng sao ông khó quá trời đó tôi nói không ai khác đó, là anh soạn giả dân hồng đó anh mất rồi ảnh là chồng của chị ờ, chị chị xuyến á chị xuyến đó thì chị vũ mà chị hát cũng hay lắm chị hát đầu nhì đầu ba cũng giỏi nữa mà tôi nói ảnh khó cái gì nha không bao giờ mà chỉ mặc được một cái áo mà nó hở cổ một chút gì mặc áo phải cổ kính mít lại mà mỗi một lần á ảnh đắm chỉ là ảnh kể một cái chuyện dài sọc như vậy tôi kể lại nguyên văn tôi quý vị nghe ảnh nói để cho ở ngoài cười chỉ chơi vậy ê mẹ mày làm gì mày khóc hoài mày chùa ủ hoài vậy à, bị ổng mới đánh bả hồi sáng làm sao mà ta vui được cái mà ổng nói cha mày khóc mày khóc để cho người ta thấy người ta tưởng đâu là giống như thế là à, Ờ, công chúa đi lâu quá rồi cái công chúa về nhà cái phò mã ghen phò mã nó công chúa lấy bậy cái đánh công chúa cái công chúa khóc mẹ mày tính vậy ra quý vị coi ông đánh vợ ông mà ông kể một tràng gì dài sọc gì cho người chung quanh nghe cười chơi đó vừa đánh vợ vừa chọc cho người ta cười chê vợ mình tôi thấy cái cảnh đó hàng ngày như vậy ra tôi rất là chán đó nó như vậy đó mà luôn luôn đó mỗi một lần chị đó mà phải đi về thăm mẹ chị là là tôi phải đi theo tôi phải đi theo tôi giữ chị thì ổng mới cho bà đi không thôi là ổng không cho bà đi thành ra tôi nản tôi thấy như vậy đó lúc đó là tôi mới đi đoàn hát năm đó lúc đó tôi 14 tuổi tôi thấy vậy ra trong đầu tôi tôi nản đó tôi nói lớn lên nữa mà tôi có chồng tôi không có lấy uh, cải lương tôi ưng ai ngoài đó làm sao cũng được chứ tôi nhất định tôi không lấy em mấy ông cải lương này tôi chán quá đi rồi cái rồi cho tới ờ, khi mà anh hậu ảnh theo tôi tôi mới nói anh hậu ơi ờ, gia đình tôi nghèo lắm tôi chưa thể có chồng được bây giờ tôi còn phải đi hát để nuôi anh chị tôi rồi cháu chích tôi rồi cha mẹ tôi nữa chừng nào mà tôi muốn lấy chồng tôi sẽ ưng anh tôi nói như thế đó đó mà ảnh cứ theo hoài còn bây giờ anh đừng theo tôi nữa anh theo tôi để cho anh tôi đánh anh rồi này kia nọ tôi thấy tôi chịu không nổi là gì hai ông anh tôi rượt ổng đánh có nhiều khi mặt mày ổng đang son phấn đang hát vậy đó mà anh tôi rượt ổng may là giảng hát đó ảnh chưa kịp chùi mặt gì hết ảnh phải chạy lên trên cái xe xe xe xe chở cảnh trí rồi ảnh trốn trong đó tôi thấy rồi tôi chịu không nổi mà cứ vậy hoài có một lần tôi hát ở sóc trăng tôi biết cái gì đó cái anh hai tôi vô anh đánh tôi mà anh dở cái đôn lên anh tính anh đập tôi thì à, sư phụ út độn mới la tự về ở ngoài cửa sắt đó mấy đứa nít nó đang coi mấy người làm tồn đó nó đứng đó nó ơ diệu hiền bị đòn diệu hiền bị đòn thì à, sư phụ út độn mới nói nè tôi cho cậu hay nha cậu không có quyền đánh à, đào hát của tôi trăm giờ hát tôi muốn cái gì thì về nhà chứ cậu không có quyền đánh đào hát tôi đó là sư phụ ẩm nóng ruột ẩm can như thế đó thành ra tôi nói với anh hậu anh đừng có theo tôi nữa tôi lại anh anh đừng theo tôi vậy mà ảnh cứ theo hoài ảnh cứ liều mạng như vậy hoài xong là tôi nói cho tới cái cuối cùng là tôi thương hại anh tôi tội nghiệp ảnh tôi thương hại ảnh mà tôi phải ưng ảnh mà cũng không phải khi không ưng ảnh nữa một lần ảnh tôi, tôi hỏi chứ anh muốn cái gì ở tôi anh nói đi để anh đừng có đi theo tôi nữa cho gia đình tôi đừng có đánh anh đánh anh hoài tôi sốt ruột quá tôi muốn lấy con ảnh nói thẳng với tôi nè quý vị ơi tôi bằng lòng liền tôi chiều theo anh hậu liền nhưng tôi không ngờ sau lần đó thì tôi lại mang bầu vì lẽ đó cho nên lỡ rồi ba má ảnh lên tới nơi rồi kia nữa mẹ tôi thì hiền lắm có mấy ông anh tôi mấy bà chị tôi là không chịu thôi giờ sao anh hậu dắt tôi đi trốn tôi phải theo anh hậu vậy đó gia đình tôi mới mới thấy vậy mới chịu thì do nó cái tôi đi theo ảnh đó không có cưới hỏi gì hết mà gia đình tôi cũng nghĩ là anh hiền thì tôi cũng nghĩ anh hiền tôi phải nhận trong đời này út hậu là người hiền nhất từ khi tôi ở với ảnh tôi có nói như thế này không có cái gì mà em giao anh đẹp trai nè anh diễn hay nè thì biết bao nhiêu là khán giả ngưỡng mộ anh cái chuyện mà anh có bồ được cái ở ngoài em không có nói em không có nói nhưng mà em chỉ xin có một điều là anh không được gặp những cái người trong giới của em trong cái người cùng chung uh, nghề của em trong nước trời không có đâu kia ông giao đủ thứ hết trơn rồi sau một thời gian sau thì ở thì không có gì cũng vẫn được như thường cái cho tới cái uh, những cái năm mà trốn quân dịch mà ảnh đó ảnh chỉ có cái tật là ảnh mê thuộc bia mê đánh cái gì sập sám gì đó cái gì binh binh đó với tư sắc mà mỗi một lần á ảnh đi thuộc bia vậy ảnh thuộc bia giỏi lắm ảnh ra ngoài ảnh thuộc với người ta cánh lửa mấy ông công an rồi đó ổng thuộc với mấy ông quân cảnh rồi ổng thuộc cái thể mà ảnh vô cái tụi nhỏ nó vỗ tay rồi cái thể không vô cái tụi nó cũng chộ rồi này kia nọ cái người ta ghét tối người ta vô người ta bắt quân dịch trốn gần chết vậy đó cái mấy anh kia mới nói với tôi hiền ơi hiền tụi anh lại em em làm ơn em đừng cho thằng hậu nó đi thuộc gia nữa hiền thuộc gia nó lựa chủ nghiệp nó thuộc không à cái tôi mới nói với ông cái ẩm cũng còn đi cái tôi gây với ẩm tôi gây với ẩm cái lần đó cái tôi giận quá tôi bỏ đồ vô trong giỏ tôi xách tôi ra ở hát ở châu đốc tôi đi ra bến xe tôi đi về tôi nói tôi về thành phố tôi không hát nữa thì ông chạy theo ông năn nỉ tôi tôi nói thôi anh nói rồi cái anh hứa rồi rồi rồi anh cũng đánh nữa tôi tôi không có sống với anh nữa tôi về anh nói em trở lại đi anh xin lỗi em lần này anh thề với em nè lần này em trở lại đi em hát đi nếu mà anh còn chơi thuật bia ha cờ bạc nữa cho tổ móc mắt anh đi ẩm thề vậy đó rồi ờ, tôi mới đi về tôi về tôi hát thì tưởng sao ba bốn bữa sau tôi thấy anh cúng một con gà cái tôi mới hỏi ủa nay gì mà anh cúng vậy anh nói đâu có đâu có gì tại lâu lâu thì mình nhớ tới ông mình cúng ông vậy ờ, cúng ông mỗi lần ta cúng bông với trái cây xong cúng gà vậy chấm nờ đổ món cái thiền lót lát cái tôi ngủ trưa cái người ta kêu tôi thiền ơi hiền hậu đi thuộc bia nữa thiền trời ơi tôi tức quá tôi ra qua bên bàn bia mà tôi đứng tôi la lên bớ làng xóm ơi út hậu thuộc bia tôi la vậy đó tặng cho ông bắt cỡ ông đừng có chơi nữa cái ông về ông về tôi nói tại sao mà anh thề rồi mà sao anh còn qua đó anh đánh hai con mắt của anh bằng đá ông tổ ông sợ ông đâu có dám móc phải không cái ông nói đâu có cúng rồi mới đi đánh đó chứ cúng rồi mới đi chơi đó chứ đâu có anh hồi sáng cúng gà đó anh chuột lời thề rồi quý vị coi đó ông nói như vậy mà ông nói được ẩm ngang như vậy đó rồi khi mà quý vị quý vị biết không về nhà những cái bữa mà ví dụ thể mấy cái ngày mà ảnh cúng ngày rằm mà kia nọ ảnh cúng ờ, trái cây đổ nhà trên bàn phật ảnh tụng kinh đồ mà ảnh tụng kinh cái bàn phật cao thì ảnh đứng đó cái ảnh bận cái ờ, quần pyjama đó mà nó hai cái chỗ này trống tôi sợ mũi cắn ảnh tôi lại tôi quạt ổng không cho mà tôi lấy đồ tôi quấn hai chân ổng lại ổng cũng không cho ổng nói nếu anh tụng kinh mà em lại em quạt cho anh như vậy đó mất công đức hết ổng ai chứng cho mình hết ảnh kỹ tới vậy nữa đó nhưng mà cái tật thì không bỏ rồi cái tôi nhớ sau đó cái ví dụ bữa chót cái đi đi thì tôi có dắt đứa con gái đầu lòng đi theo chơi cái ảnh tới tới chỗ đó cái người ta thổi lại ta thổi xe là ta xét giấy tờ cái tới phiên ảnh ta nắm giấy tờ ảnh ta nhìn mặt ảnh thôi ta không dòm vô giấy tờ ta ở chứ năm nay anh nhiêu tuổi rồi cái ông cười hề hề cái ông kia hỏi tôi hỏi anh nhiêu tuổi chứ gì cười dạ không biết nữa chừng hăm mấy gì đó ông nói vậy đó cái ông kia ông cũng tội nghiệp ông thất cười rồi ông đưa giấy lên nè lên đi cha nội để lát nữa quân cảnh nó lợi nó hè cho lên rim mc rồi chứ mấy hè đi đi nó thấy tội nghiệp mà nó tha ảnh tới vậy nữa anh hiền tới vậy á rồi sau đó tới tới thời gian sau nữa là tôi với ảnh có mấy đứa con rồi năm đứa con cũng ba cái vụ cờ bạc của ảnh ảnh bạc bán hết cái gì của tôi nữ trang gì của tôi đó anh bán hết lén bán hết bẻm giữ chìa khóa mà không còn gì hết anh mắc nợ người ta anh mắc nợ người ta mà tôi đi ra tôi thấy anh quỳ anh lại người ta tôi làm vợ anh sao tôi chịu nổi thì dù cho bao nhiêu tôi cũng phải tuôn ra tôi trả chứ như vậy đó mà tới nghèo đó quý vị có biết nhưng tôi vẫn giấu gia đình tôi tôi không có dám cho gia đình tôi biết tôi nghĩ là ờ, hai vợ chồng gây lộn có đôi khi ờ, rộn lát mình hết giận mình hòa nhau nhưng mà cha mẹ anh chị mình biết ờ, người ta sẽ nghĩ xấu về ảnh người ta sẽ không tha thứ cho nên tôi không có dám nói cho gia đình tôi nghe thành gia đình tôi không có biết anh chị tôi hay mẹ tôi gì mỗi lần gây lộn là súng nhau binh anh hậu không nói tôi là ăn hiếp anh hậu mà tôi cứ nín thinh như vậy tới lần đó nữa thì có bà nội của mấy đứa làm chơi ảnh cũng cái tật cũng đánh bài cũng mắc nợ gì cái cãi lộn hai đứa xô qua xô lại vậy nè bà nội ngay giữa bà nội can ra cũng được cái bà nội mới nói tức quá dâu con gì cũng cản không được hết ảnh trả lời dâu con gì ai cưới hỏi nó hồi nào đâu mà dâu con đúng rồi ảnh đâu có cưới hỏi tôi tự vì tôi xách đồ tôi theo ảnh thôi chứ anh đâu có cưới hỏi tôi cho nên bây giờ ảnh mới nói với tôi như thế đó thì quý vị hỏi nghĩ có, có còn cái câu nào tự ái ăn câu đó không có thể nào ở với ảnh được nữa không tôi thôi úp hậu ra ngay cái câu đó cho nên bây giờ tôi nói ra là để cho mấy em mấy cháu biết khi tụi con yêu nhau tụi con không ngờ được đâu đó út hậu là một người mà cô hiền ghi nhận là hiền nhất của thế gian này mà còn tráo trở với cô hiền như thế đó thì tụi con nghĩ coi cho nên muốn chắc ăn yêu thương nhau dù không có tiền đi con à cũng làm một cái lễ gì nhỏ nhỏ mua một cái bánh nhỏ mua một chai rượu nhỏ rồi đem về mấy cái nhang thắp lên cho ông bà ít cây có ai đó làm chứng ngày đó tháng đó người đó bằng lòng nhận con làm vợ có anh chị họ hay là bạn bè họ chứ đừng âm thầm đi như như tôi vậy thì tới chừng đó bị câu đó tụi con sẽ chịu không nổi đâu tôi vì cái câu đó mà quý vị biết là tôi khổ sở dữ lắm tôi thấy tôi tôi thất bại tôi thua thua cuộc mà tôi không ngờ tôi lại là người thua út hậu tôi tức ngay chỗ đó đó mà tôi mới đi chơi tôi đi nhảy đầm được kia tôi đi uống rượu được kia nữa tới gia đình tôi không biết tại sao tôi đã trở thành như thế đó tệ như vậy đó hôm nay tôi nói ra là để cho các con có cái kinh nghiệm thương thì thương nhưng đừng sách gói không đi theo người ta đó út Hậu hiền dữ lắm đó. mà vậy đó là cái tật đó thành ra rồi cái thời gian hai đứa thôi nhau rồi thì ổng có vợ rồi kia nọ rồi hết xong rồi thì ổng hát cho đoàn sông Hằng á lần đó cái ổng hát ở đó thì có một cái thằng con thằng con trai tôi nó đi theo ổng nó đi theo ổng cho cho nó đi theo ổng chơi ừ, thời gian thì tôi cũng cho đi chơi thì lúc đó cái tôi mới qua bệnh tôi rước nó về thì mấy người kia ta chỉ ổng đang nhậu với ờ, mấy ông kia rồi kia nữa mấy anh em trong đoàn của sông hằng thì tôi mới tới đó tôi cũng chào hỏi ờ, mấy người đó này kia chơi rồi luôn với, với hơn nữa tôi với ảnh lúc lúc đó trở thành bạn rồi nó không còn gì khi mà hết buồn rồi trở thành bạn là thời gian lâu lắm con tôi lớn hết rồi cái mấy anh đó mới thấy cái mấy anh mới ủa mấy anh nói chơi mấy anh nói chàng ơi sao thấy diệu hiền với hậu xứng đôi vừa lứa quá sao thôi nhau uổng vậy sao diệu hiền sao diệu hiền lại bỏ út hậu vậy cái tôi mới nói cho mấy anh đó nghe là cái tình trạng như thế đó giúp Hậu nói tụi cái câu đó đó cái mấy anh đó mới nói trời ông Hậu bộ ông điên sao sao mà ông lại đi nói với, với Diệu Hiền cái câu đó câu đó là nặng nề lắm trời đó cơ sao ông ông nói vậy ông Hậu cái ông nói không phải bây giờ tôi mới nói ra lúc đó tôi đi coi thầy bói thầy bói mới nói là hai cái tuổi giữa tôi và Diệu Hiền còn sống chung với nhau nữa thì một đứa mất một đứa còn vì lẽ đó cho nên tôi về tôi mới tìm cách tôi nói với diệu hiền tôi chập tức diệu hiền như vậy để cho diệu hiền bỏ tôi đi ông nói vậy tôi nói trời đất nói gì trên đời này người ta và vợ chồng nào đó người ta đi coi bói chắc về ta thôi nhau hết rồi <laughs> thôi nhưng mà bây giờ thì ông có nói gì đi nữa thì tôi với ông nó xong rồi còn nói gì nữa ừ đó là cái chuyện tôi chia tay giúp hậu nói là như thế đó